phải chăng số phận con người đều chỉ do trời đã định sẵn giữa thành công và thất bại trong đời người có mối quan hệ biện chứng có câu nói vận mệnh của con người là do trời định thực tế ngoài số mệnh do thiên định sẵn ra còn phải dựa vào hành vi của chính bản thân mỗi người bao gồm cả làm việc tốt và việc xấu sẽ sắp đặt vận mệnh sau này cho họ đương nhiên mệnh và vận đi cùng nhau thì chính là vận mệnh có người chuyển nhà mới, thăng quan tiến chức hay có người mới cưới nên bạn bè, người thân liên tiếp tặng quà chúc mừng. Người thì tặng bộ cốc chén, người tặng chăn, còn có người tặng dao kéo nhà bếp, tặng tranh thư pháp. Kết quả, thông thường sau này vận may có người nhận và người tặng quà đều vô cùng xa sút và liên tục gặp rắc rối. Tại sao? Ta hãy thử lắng nghe phân tích sau. Việc tặng quà cũng đòi hỏi sự hiểu biết Món quà tặng không tốt cũng có thể gây họa cho bản thân người tặng và người được tặng Như ví dụ trên Người tặng miếu cốc chén cho gia chủ Cốc, ngụ ý và đồng âm với bi kịch chắc chắn là không tốt Có người tặng chăn, chăn còn hàm ý là không may mắn Làm sao có thể gặp giận may được Cũng có người tặng dao, giữ nhiều hơn lành tặng tranh thư pháp xem ra không có vấn đề gì, thì thật không hẳn thế. Nếu bức tranh tặng được treo ở nơi không thích hợp, chẳng hạn như sau ghế sofa, thì theo tác giả e rằng gia chủ sẽ gặp phải giận sa sút. Nhiều cặp đôi yêu nhau đều biết, đừng bao giờ tặng giày cho người yêu, vì giày đồng âm với tà ác. Một ví dụ khác là tặng tượng Phật cho người theo đạo Thiên Chúa, dù là đồ cổ cũng không thích hợp tặng cho người lớn tuổi chuông cũng là những điều kỵ quý chuông đồng âm giới lâm chung tuy nhiên thế hệ ngày nay cũng không quá kiên kỵ việc tặng chuông và ô nếu thực sự muốn tránh những từ đồng âm mang ý nghĩa không may như vậy bạn có thể yêu cầu người nhận quà đưa một đồng tiền xu khi tặng quà với ý nghĩa là người nhận quà dùng đồng tiền xu mua quà cũng không nên tặng ô bởi vì nó đồng âm với tống tán nói chung bạn không nên tặng dao vì nó có nghĩa là nhất đau lưỡng đoạn, đoạn tuyệt. Khi tặng quà cho một người bạn khác giới, lại càng cần phải chú ý. Không nên tặng nhẫn, đồng hồ, dây chuyền thắt lưng. Những cái này mang ý nghĩa với vòng tròn và sự trói buộc, trừ khi là giữa những người yêu nhau, trừ khi người tặng và người được tặng quà có mối quan hệ thân mật, bởi vì những thứ này mang ý nghĩa trói buộc nhau. Ngoài ra, giữa vợ chồng hoặc người yêu không thể tặng lê gì lê, và ly là từ đồng âm là điều không may mắn. Tương tự như vậy, không nên tặng thuốc cho người khỏe mạnh và đồ dùng cá nhân cho bạn khác giới. Ở góc độ màu sắc, chúng ta cũng phải thận trọng. Ví như màu trắng tuy mang ý nghĩa của sự thuần khiết và hoàn mỹ nhưng người qua lại kiên kỳ hơn, vì ở Trung Quốc, màu trắng thường là màu của đau buồn và nghèo khổ. Tương tự, màu đen được coi là điềm xấu, màu của hung ác và màu tăng tóc. Màu hồng là biểu tượng của niềm vui, hòa bình và được mọi người yêu thích. Rõ ràng, có rất nhiều yếu tố tạo nên thành công trong đời của một người. Vấn đề không chỉ là vận mệnh tốt hay không mà còn cần chú ý từng chút một những lúc bình thường. Bạn có biết màu sắc, vị trí và số lượng nào là thích hợp và kiên kỵ với mình không? Nếu bạn không biết, làm thế nào bạn có thể tận dụng lợi thế, tránh điểm yếu để đạt được sự bán công bội. Ngay cả việc tặng quà cũng có rất nhiều kiến thức, nếu tặng quà không tốt thì mọi việc sẽ gặp rắc rối, nói gì đến chuyện thành công. Ví dụ khác, một số người có mệnh rất tốt, không được đặt tên tốt, dẫn đến giận liên tục sa sút. Một cái tên tốt có thể làm cho giận mệnh cuộc đời hương thịnh, nếu không nó chắc chắn sẽ mang lại rắc rối cho cuộc đời của một người. Tất nhiên, chọn tên cần nghiên cứu. Việc chọn tên, đổi tên trước hết nên dự đoán mệnh. Lấy ra ngũ hành của hỷ dụng thần, gắn với tên để dụng thần có tác dụng hỗ trợ cho hậu thiên. Bổ sung hỷ dụng thần trong mệnh cục cho tên phải dựa trên nguyên tắc ngũ hành của hỷ dụng thần trong mệnh cục của chủ nhân. Bởi vì cái tên chứa đường ngũ hành sinh khắc các hung quả phúc một số người đặt câu hỏi làm sao cái tên có thể có tác dụng to lớn như vậy nếu nó chỉ có vài chữ và không động chạm gì đến thân thế sự nghiệp sản phẩm khi bạn nghe từ quả bạn có cảm thấy nóng không khi bạn nghe thấy từ băng bạn có cảm thấy lạnh khi bạn nhìn thấy màu đỏ như lửa bạn có suy nghĩ nóng được không khi nhìn thấy màu xanh trong như nước bạn có cảm giác mát lạnh không? Những thứ này không ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể con người Vậy tại sao chúng lại tạo ra cảm giác, quan niệm và cảm tưởng? Tên là thông qua âm, nghĩa, hình dạng, số chữ Lấy ra khí của vật chất, hấp thụ sóng vật chất Sau vô số cách viết, cách gọi Chúng có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe con người và nhiều vấn đề trong cuộc sống Vai trò của tên là vô hình là tinh tế, biến đổi ngầm và mang lại lợi ích suốt đời. Thành công của đời người đều là có quy luật và có thể tìm ra. Khoa học dự đoán tên cũng không ngoại lệ, nó giống như một bản đồ quỹ đạo cuộc đời. Mối quan hệ giữa vận mệnh của tên và ngũ hành âm dương được bắt nguồn từ bát quái trong dịch kinh của Trung Quốc. Nét bốt lẻ trong tên họ đại biểu cho dương cương, cường thịnh, tượng trưng cho sự vật dạng nhân tố tích cực còn số chẳng đại biểu cho những điều nữ tính âm nhu yếu đuối sự vật dạng nhân tố tiêu cực sự thay đổi của tỷ lệ âm dương chẳng lẽ đại diện cho các biểu hiện khác nhau của hình ảnh của sự vật ảnh hưởng của tên gọi đến số phận là căn cứ dựa trên sức mạnh tiềm tàng của số và âm tên trong tiếng Hán là tổ hợp các nét chấm và các đường hình thành thực chất là một yếu tố nội tại mà tên tiếng Hán là lại âm để biểu đạt và cảm ứng của âm chính là nhân tố bên ngoài. Việc nghiên cứu tên được hình thành bởi hai điểm, đó là cách phát âm của các ký tự và các nét của các ký tự Trung Quốc. Tên không thể tách rời khỏi tiếng gọi và tiếng gọi sinh ra âm thanh. Tên lại càng không thể tách rời chữ viết và chữ viết tạo ra sức gợi của các nét vẽ và số học. Xem ra tên có vẻ đơn giản Vậy mà ảnh hưởng của nó còn mang tới bi kịch cho nhiều người Bởi vì dùng sai âm dương ngũ hành và tứ thanh ngũ giận Khiến gia đình đại biến, kinh doanh lụng bại, tai nạn bất trắc và bệnh tật quanh thân những ví dụ này không phải là hiếm Một số người nhờ cái tên mà được phú quý Trong khi cũng có kẻ lại thấp hèn vì cái tên Tại sao cách phát âm của hai ký tự Danh và mệnh trên cùng một âm phổ và thanh mẫu và giận mẫu của chúng lại giống nhau Tại sao trong chữ Hán lại phát âm đồng nhất, mệnh mạch? Tại sao cách phát âm của danh tính và tính mệnh lại xuất hiện trên cùng một dạch xuất phát cùng một lúc? Tác giả cho rằng cái tên và giận mệnh có mối liên hệ chặt chẽ với nhau ở một số nhân tố nhất định có liên quan đến sự thành bại của cuộc đời. Thành công hay thất bại trong cuộc đời của một người ngoài thiên định thì cử chi hành vi cá nhân mỗi người chẳng hạn như làm điều thiện và điều ác đều có thể thay đổi quỹ đạo của cuộc đời một người trên thực tế có rất nhiều yếu tố để thành công và các khái niệm là rất quan trọng cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn cuộc sống của bạn có thành công hay không đều liên quan đến vận mệnh của chính bạn và nó cũng liên quan đến vận mệnh sau này nó liên quan đến cơ hội và nó cũng liên quan đến của bạn từng chút một Nó không biết cách tặng quà sẽ dẫn đến tai họa diệt thân không được đặt tên tốt thì cũng chiêu mời phiền phức liên tục vì vậy muốn thành công trước hết cần phải có một quan niệm đúng đắn về thành công dần mệnh tốt thực sự vẫn cần do chính bản thân mỗi người nắm giữ bao gồm cả việc chăm sóc hòa hợp cho phong thủy ngôi nhà và phong thủy gian phòng hãy nhớ rằng Hòa hợp là đạo lý bất biến và phong thủy là ở bên thân chúng ta Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Phong thủy tốt nhất của đời người chính là Giao phú quý cho trời, giữ lại sức khỏe cho bản thân mình Con người sống trên đời ai nấy đều cả đời tìm kiếm phúc báo hợp với bản thân Nhưng không phải ai cũng tìm được có người gửi gắm phúc báo của mình vào hoàn cảnh bên ngoài Có người gửi gắm phúc báo của mình vào tiền tài Nhưng bất kể là thế nào thì đó đều là đọ sức giới trời Chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh Bởi vì con người giống như một hạt cát giữa đại dương Chúng ta không có năng lực đấu tranh với hoàn cảnh bên ngoài Và cũng không cần thiết Đời người chính là vì cuộc sống Việc chi phải vì được mất nhất thời mà phá hoại hạnh phúc tương lai Đối với tiền tài thì có thể nói là chúng ta không thể hoàn toàn kiểm soát được Tiền nhiều hay ít, đủ dùng là được rồi Tuy công việc có thể đảm bảo cho con người không phải lo về cái ăn cái mặc Nhưng nếu muốn chạm nhất một phương, công thành danh toại Thì còn phải có cơ ngộ và vận may Tục ngữ nói Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên có lẽ xem có vẻ hơi tiêu cực Nhưng đó lại là chân lý nhân sinh Phú quý là được chú định trong mệnh Chúng ta nỗ lực chẳng qua cũng chỉ là tìm kiếm tông tích ẩn chứa mà vận mệnh đã ban cho chúng ta mà thôi Lão tử nói Người thiện nhất là Ở thì khéo chọn nơi sống Tâm thì khéo giữ yên tĩnh sâu lắng Với người thì khéo đối xử nhân ái Lời nói thì khéo giữ thành tính Quản lý thì khéo trị sửa làm việc thì khéo phát huy khả năng, hành động thì khéo nắm bắt thời cơ. Người thiện nhất làm gì cũng không tranh, thế nên không có lỗi lầm, không có oán hận. Bất kể là ở phương diện nào thì cái thiện, khéo này là để chúng ta thuận theo quy luật tự nhiên, không cố ý thay đổi, cũng không cố ý chống lại. Cuộc sống giống như trong một đầm lầy, càng giải dụa thì chìm càng nhanh, Phong thủy tốt nhất của đời người chính là thiện, mà cái thiện lớn nhất chính là thuận theo tự nhiên. Mà đằng sau việc thuận theo tự nhiên chính là đem tiền tài giao cho trời, giữ lại niềm vui và sức khỏe cho mình. Và phú quý cho trời. Người xưa nói, làm được thì dốc hết sức làm, không thể làm được thì hãy phó thác cho tạo hóa. Những việc chúng ta có thể làm được xem ra rất nhiều, nhưng có thể làm được hoàn mỹ thì lại rất ít. Rất nhiều việc giống như là đã chú định trước rồi. Mỗi bước chúng ta tiến lên chẳng qua chỉ là bàn tay thúc đẩy của vận mệnh. Về phú quý, ai cũng hy vọng mình không phải lo về chuyện ăn mặc, thậm chí trở thành triệu phú tỷ phú. Điều này là hoàn toàn không thể, bởi vì thế giới này có người nghèo thì mới có người giàu. Sự đời đa phần là cân bằng, không có nghèo thì không có giàu. Chúng ta nỗ lực và làm việc là để cuộc sống no ấm, nói đúng hơn là làm những việc chuẩn bị cho hạnh phúc. Có thể làm được thì dốc hết sức làm, đó chính là hoàn thành những việc thường nhật. Còn những việc không thể làm được thì phó thác cho tạo hóa, đó chính là tư tưởng kính người, kính mình và kính trời, có cái tâm kính úy đối với bản thân và đối với trời đất. Cổ ngữ có câu trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. Thứ mà bạn đáng có được thì ắt sẽ có được, bởi vì nó thuộc về một bộ phận trong sinh mệnh bạn, không thể chia cắt và cũng không thể biệt ly. Nếu có những thứ không thuộc về bạn, cứ cho là bạn gắn gượng tìm cầu thì chẳng qua cũng là đối kháng lại vận mệnh, như trứng chọi đá, cuối cùng người bỏ đi nhà cửa mất, đa phần là bi thảm. Người xưa nói, nếu không phải vật sở hữu của mình thì một cái lông cũng chơ lấy Phú quý chính vì nó hơn cả vật chất lại khó dự liệu nắm bắt Thế nên với tiền đề được nó ấm Hãy giao nó cho trời an bài Nếu được phú quý thì tự nhiên sẽ vui mừng Nếu không được thì đó là chú định trong mình Nên cũng chẳng âu sầu chán ngán Đức Phật nói Đời người có tám cái khổ mà một cái khổ trong số đó chính là cầu mà không được. Đã là cầu mà không được thì chớ cưỡng cầu. Giữ lại sức khỏe cho mình. Đức Phật nói, con người có tám nỗi khổ, đó là sinh, lão, bệnh, tử, oán ghét tương ngộ, yêu thương biệt ly, dục vọng ngủ ẩn thiêu đốt, cầu mà không được. So sánh với phú quý, thứ mà con người coi trọng nhất chính là sinh mệnh bản thân bởi vì không ai biết được những sự cố bất ngờ có thể xảy ra ngày mai do đó cần hưởng niềm vui kịp thời khỏe mạnh bình an mới là ý nghĩa đích thực của cuộc đời về sức khỏe có thể nói là quyền kiểm soát sức khỏe nằm trong tay trời như các cụ vẫn nói ơn trời tôi vẫn được khỏe mạnh nhưng nói quyền chủ động là ở trong tay chúng ta thì chính xác hơn bởi vì một đời người cũng chỉ trăm năm Mà sống thế nào, sống ra sao Đó chính là việc của bản thân chúng ta Có những người vì tiền tăng ca mà đêm hôm sớm tối làm thêm giờ Cuối cùng khiến thân thể hư nhược Chi phí nhập viện còn nhiều gấp mấy lần số tiền kiếm được do làm thêm giờ Lợi bất cập hại, được chẳng bù mất Cuối cùng còn mang trên mình bệnh tật Có những người buông thả cuộc sống trong hưởng thụ tửu sắc cuối cùng dục vọng che lấp lý tính và khiến tinh lực và thời gian bị tiêu hao lãng phí ở những sự việc không cần thiết. Cuộc đời mạnh khỏe chính là một cây cổ thụ cành lá xung xuê tươi tốt, cho dù gặp gió dập mưa dùi thì vẫn tự nhiên hiên ngang sừng sững. Đây chính là thái độ sống tốt nhất, cũng chính là sức khỏe tốt nhất. Rất nhiều người trong nửa đầu cuộc đời thì bầu bạn cùng rượu bia thuốc lá, nửa đời sau làm bạn với chén trà, Chính vì hút đầu vào tường rồi mới hiểu ra sức khỏe là trân quý, mới biết được quyền quyết định của mình nằm ở trong tay mình. So sánh với phú quý thì sức khỏe mới là gốc rễ của một đời người. Không có sức khỏe là chữ số một ngày đứng đầu, thì tất cả mọi thứ, dinh hoa phú quý cũng chỉ là những con số không vô nghĩa, có số một này thì đằng sau càng nhiều số không mới càng có giá trị. Phong thủy tốt nhất của đời người là kính mình, kính trời kính mình thì thân an kính trời thì lập mệnh gốc rễ của an thân lập mệnh nằm trong tư tưởng kính mình kính trời này kính mình là vì việc đời vô thường việc con người hữu hạn cho dù chúng ta không thể có được việc gì cũng như mong muốn nhưng chí ít cũng có thể làm việc theo tâm ý mình sống với hiện tại bình an vui vẻ khổng tử nói đắc tội với trời thì không có nơi nào cầu xin được tính trời tức là thuận theo quy luật tự nhiên con người không thể nào thay đổi được quy luật mặt trời mọc mặt trăng lặn cũng không thể nào thay đổi được sự thay đổi của xuân hạ thu đông thế nên thuận ứng với dạng vật từ đó hợp nhất với trời đất dạng vật cho dù là phú quý hay công danh có lúc sự việc mà trong tâm chúng ta hằng mong mỏi lại không xảy ra bởi vì con người quá nóng vội không biết cách chậm lại Tăng Quảng Hiền Giang có câu Dụng tâm trồng hoa hoa chẳng nở Vô tâm cắm liễu liễu thành rừng Liễu thành rừng ở đây chính là kết quả con người thuận theo tự nhiên Không tranh không nóng dội Nếu việc gì cũng khổ công truy cầu chỉ vì thành bại nhất thời Thì chỉ khiến khổ cực vì cầu mà không được Chúng ta thường nói về phong thủy của cuộc đời Phúc báo của cuộc đời có thể chưa từng nghĩ rằng cái gọi là phúc khí đa phần đều có nguồn gốc từ nội tâm mình Kính mình là nền móng, kính trời là xương cốt huyết mạch Khi hai điều này hợp nhất lại thì đó là chỉnh thể của cuộc đời chúng ta Thế nên, những việc của phú quý thì hãy để trời quản Còn những việc của sức khỏe, niềm vui thì hãy tự mình chịu trách nhiệm